thì đây cho anh em xem này nha đấy thì à, khi mà đèn mà chưa điều chỉnh nhá, thì nó chiếu à, rất là là, là, là thấp ban đầu thì nó nó nó nó nó nằm ở đây nhá cái vạch sáng này này vạch sáng ban đầu thì là nó nằm ở phía phía dưới này này đây bây giờ là nó nằm ở đây đó, thấy chưa khoảng 40 cm tức là mình ờ, mình cho nó lên khoảng 40 cm luôn từ ờ, dưới này lên trên này thì bây giờ thì chắc chắn là đi ban đêm thì nó chiếu ờ, rất là xa nha Xin chào ờ, tất cả mọi người đã quay trở lại với ờ, kênh youtube của mình Hôm nay mình sẽ chia sẻ với ờ, mọi người cái cách điều chỉnh đèn xe máy Abelec Tức là mình điều chỉnh chiếu xa chiếu gần đấy Như mọi người đã biết chiếc xe Abelec thì, thì khi mình mới mua thì nó hạn chế đó là cái đèn ấy cái đèn xe thì nó chiếu rất là rất là gần đây cái đèn cái đèn pha với cái đèn cốt đây này Đấy. thì nó chiếu ờ, rất là gần nhé khi mà mình ờ, chạy trên ờ, trên đường đường trường á, tức là mình mình chạy khoảng à, 50 đến 60 thậm chí là chạy 40 km trên giờ thì ờ, khi mà mình, mình gặp ổ gà thì mình vẫn không kịp xử lý vì vậy thì nhiều khi ờ, mình bị sập ổ gà lúc nào mình chả hay qua tìm hiểu trên ờ, mạng và một số anh em thì mình đã tìm hiểu và tìm cái cách khắc phục xe Aplex để mà chúng ta điều chỉnh đèn cho nó xa nhé. Thì đây, cho anh em xem nha. đấy thì ờ, khi mà đèn mà chưa điều chỉnh nhá thì nó chiếu ờ, rất là là, là, là thấp đấy thấy chưa đây đèn đây này đây đèn đèn đèn đèn pha là cũng cỡ cỡ đấy nhé đây, đây là đèn pha này đây mình làm cái dấu nhé đây là trung tâm này trung tâm là nó ở đây nhé nó rất là thấp khi đi ờ, ngoài đường thì nó tầm 5 đến 10 mét thôi khoảng 5 mét thôi vì vậy thì ờ, khi mình ờ, đi với tốc độ khoảng 40 đến 50 km h thì mình không kịp xử lý vì vậy thì hôm nay mình sẽ điều chỉnh độ xa gần cho đèn xe nhé thì qua tìm hiểu thì cái cái ờ, phía sau ờ, cái cái cái, cái, cái ờ, phía sau giữa hai cái đèn này này là nó có một cái con vít để mình vặn à, nếu mà mình vặn theo chiều kim đồng hồ á, thì đèn nó sẽ thấp còn nếu mình vặn ngược kỳ chiều kim đồng hồ á, thì đèn nó sẽ cao lên tức là nó sẽ chiếu xa à, đây mình sẽ chỉ cho tất cả anh em xem nhé đây phía phía sau ờ, phía dưới ờ, phía sau hai cái đèn đó là nó có ờ, cái con vít đó anh em thấy không đây này cái vít đây này cái vít đây này đây vít đây nha Đó, anh em thấy chưa vít này chú ý nha cái vít đàn này đối diện giữa hai cái cái đèn nhé thì à, khi mà mình điều chỉnh nha thì mình sử dụng cái cái, cái lê cái lê cái lê 10 đây cái lê 10 đây nhá đây cái lê 10 điều chỉnh hai bên luôn bên bên à, bên này cũng được nha lê 10 Đấy, bên này cũng được bây giờ mình à, sẽ điều chỉnh cho anh em thấy luôn nhé hiện tại thì uh, trung tâm cái đèn uh, thì nó nằm ở, ở, ở đây nhé đây trung tâm cái đèn nó nằm ở đây đấy bây giờ mình sẽ ờ, điều chỉnh cho, cho anh em thấy nhé mình sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ thì đèn nó sẽ sẽ sẽ, sẽ lên tức là nó chiếu ngày càng, càng xa đấy anh em à, theo dõi nha đó thấy chưa nó ngày càng càng lên phía trên đấy nhé lên được 10 phân rồi đấy Đấy, anh em xem mình vặn đi nha Đây. vặn đi vẫn vẫn ngược chiều kiện đồng hồ thì nó lên này đó thấy chưa Đấy. Cứ vặn lên lên nhá. Giận hết cớ luôn Rồi thế là ok rồi nha Đây Xem sản phẩm của của mình nha Thấy chưa Bây giờ chiếu rất là xa rồi nha đây nha ban đầu thì nó nó nó nó, nó nằm ở đây nhá cái vạch sáng này, này vạch sáng ban đầu thì là nó nằm ở phía phía dưới này này đây bây giờ là nó nằm ở đây đó thấy chưa khoảng 40 cm tức là mình ờ, mình cho nó lên khoảng 40 cm luôn từ ờ, dưới này lên trên này thì bây giờ thì chắc chắn là đi ban đêm thì nó chiếu à, rất là xa nha trên đây à, mình à, đã chia sẻ xong với mọi người cái cách điều chỉnh đèn CAB xa gần CAB thì là một trong những cái cái loại mà mình thấy à, nó có hạn chế là chiếu rất là, là gần khi mà đi à, đường trường là không có à, không không không có xử lý được khi mình đi nhanh vì vậy thì mình đã điều chỉnh cho nó chiếu xa anh em nào có thắc mắc thì cứ để lại comment phía dưới video nếu thấy video hữu ích thì anh em cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé